Đấy, nhìn nhìn nó chỗ nó ho phải tay lên á nhìn có chỗ ho phải tay lên á mó bó mó ờ nhanh dạ, nhanh dạ, đưa bo lên nha tân này có người có người đấy là đang đứng gần bo rồi đây nhanh tân hai tân rồi về tại chứ Về tại, về tại Về tại Về ờ, tại đi Về tại Rồi thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng Đáng, đáng đừng, đáng đừng đây đâu Đáng đừng cả bo người đây đâu Tắt loa nào anh, tắt loa thông báo rồi Tắt ô trống ở đường rạp đi rạp nổi rồi đấy còn còn còn người đấy đấy còn người con nịt con nịt hết là con đây nữa thấy thằng ai trong này không đi rạp nổi rồi đấy phố xuống bố đâu không có bo nó chạy nữa còn người còn người còn người mày đá nào á ở đây còn cưa đấy con ném mày đá đó còn người rồi đây nhà này con con nợ thì con nợ không? Đi ra đó can. Dạ. Hắn nổi ấy nó sợ rồi. em ơi ôi có ai đâu thôi cái này mày lấy một người mày lấy một con cũng ngon mà em nó khoảng năm ờ, uh, tuổi đâu ngó tá tiệp cần ta đi mẹ nó ta vào được này mẹ la đi ta dở chứ điền tới quán này vì điền ở có điền mất điền hết rồi xấu chứ anh anh nhìn đó, cái mai nha đó lụt nha đó dạ bi chín đâu bi đô hay bi chín đâu biết bi nổi ấy nhở vì anh nhìn cái nhà cái ổ thế cái nhà đó là mình lên gần lụt rồi thế tức là chết vì uh, vai ba mét vì lụt người đó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 thằng lụt đấy nhỉ Đưa nắng ra luôn đây, cho mọi người ra luôn đây Thả néo ấy, thả néo ấy luôn đây, Thả néo ấy Anh à, em được cái bê, cái tóc bê này em không? không, không, không Hả? là cái cái bê này lấy luôn đi Thả néo ấy, thả néo ấy Thằng ơi Lấn thằng mãi xuống có dây hơn không? đây đây đây đấy, một bê đây

đúng rồi em ơi phải đó là phải chấp hành bạn ơi không không không khăn rốt khăn rốt vô hiện tại thì đoàn ờ, công tác ờ, của Huyền và uh, quân sự huyện và ủy ban Huyền đang có mặt tại địa điểm của xã Thanh Mỹ hiện tại đang ờ, bây giờ là phải mọi người dân là phải di dời hết lực lượng quân sự và công an ở đấy là thanh bì nha mọi người hiện tại đang có mặt chỉ đạo đấy có anh lê đình thánh phó chủ tịch ủy ban huyện và anh tân và việt chỉ huy trưởng quân sự huyện lực lượng quân sự huyện

cái mình nghĩ đi hóa là những lịch sử lịch sử thôi ngồi cho cảnh nó ngại thôi á ngồi cảnh thôi còn cộng lắm không viên rồi nó này hết được cộng nó cộng nó cái thời sáng cũng cần nghĩ với nó không biết Hiện tại thì đoàn công tác của huyện đang ờ, tiếp cận ờ, khu vực ờ, đang bị cô lập của xã Thanh Mỹ Bây giờ tất cả mọi người ở trường hợp này là bắt buộc phải di rời. Ô cái cảnh tượng con bo này rộng vừa tới nợ lớn này. Con bo này. Có con bo đâu sao mà đứa cầu thật. tại thì lực lượng chức năng phải ờ, dùng một cái chuông nhỏ để vào để ờ, đưa người ra đấy là có đồng chí à, Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện và đồng chí Trần Võ Việt, chỉ huy trưởng và lực lượng quân sự huyện. Rất là khó khăn để cho đoàn có thể tiếp cận được cái ờ, vùng đáng bị cách ly, ờ, đáng bị cô lập của xã Thanh Mỹ. tăng lấy đây tăng nhiêu này dạ. để tao hỏi mà cái người đấy là cái cái đường ở vô mẫu đó có ai đâu là đường có ai đâu rồi rồi ơi rồi rồi rồi rồi ai cái đường đi cái đường đi bao rồi đến đâu

đường ở đây đi cái, cái khẽ vào khẽ đi vào không ba đền đã vào đến câu à đền câu ba hai à gần hai à dạ dạ câu của phố nhà bồ tâm dạ. không rồi cái tròn tròn đấy để vào chứ mà ờ bánh lên nhá đấy bánh lên bánh đấy bánh bộ đội nhá bánh bộ đội ấy anh ơi đấy tạm cái trồng đoàn đáng uh, bắt buộc mọi người dân phải uh, rời khỏi khu vực ngập lụt sẽ, sẽ cố gắng để uh, tiếp cận những nơi khó nhất ấy. Mời, mời, hạ kia nha, lại đây, vốn lại đây. Nó bảo có phá bạc bạc vào đồng ấy nha bạc muốn đi thuê cái này ngoài đợi phá đang có một người ngoài rồi mà cái này nổi đi mà nợ à à rồi rồi rồi bạc bạc mắt có cái áo pháo rồi rồi rồi ngoài này an toàn như bạc con nửa có vào gì không đi tới tụ đi hơn đánh gà này. Dạ thôi, dạ, xuống đi hướng ngoài cho bươn đi thôi. Dạ lục Bươn đi là không phải lên nhà đi cả. Đang cứ ở đó chứ ăn ăn ta ăn đoan con nhà cái đấy mà cháu về yên ta ăn đoan không cần đây gì đâu. Yên tâm đi nhá. Không phải lên được chứ. Để bạc mặt cho pháo vào nhé, Bạc mặt à. mặt. vào đi. Mặc vào mặc vào mặc vào gao cho chặt vào còn một cái giấy là bạc buộc dây chắn nhá còn một cái giấy là buộc ngang dây chắn đấy mặc vào còn một giấy là buộc ngàn dây chắn Đấy, cái chuông này chứ không coi cho nào rồi con cái giấy con là với da là bạc luôn qua giờ cho hai chân buộc lại. Mèo gì đấy? Hả? Mèo nói mới hỏi bà đấy gần đi ra đi nhảy nó đếm thì cả những đời thôi con đừng đếm được đồ đâu nói bên mà mắt tao nói lấy nhỏ bắt chi thắp hướng không phải là hôm nào thắp từng cột cả bây giờ ăn ra nó bán đồng nước ngoài chứ hiện tại thì ờ, lực lượng phải dùng một cái chuông nhỏ như thế này để vào để dí dơi dân được cái đắng chảy rất là mạnh ờ, dạ. đó, nó bỏ cái đấy để chờ họ hả? không họ treo nó xuống chứ phải nếu muốn treo đâu em lột quét bỏ thằng sáu đấy nó thôi nó dây lại đấy nó một cân nó dây lại đấy đúng không hoặc là buộc cái con nó tối sáu luôn thì thì nó cân nó dây lại anh thanh sáu ơi anh tỏ đây đấy vô rồi xuống có đi đâu cũng em đi đâu mà nó sống ở mỏ đấy mỏ đi được chứ còn mấy mẹ xấu á ờ, xấu xấu là ờ, xấu á xấu thì nên năm bậc đi cả đấy cô thấu ní vào đi ừ. à, ở đây cô xấu nó dây lại được anh thao á mặt đấy mặt đấy alo em vào được không á em vào đó được không á vâng vâng đi hiện tại thì tân vẫn đắng mưa ba ở một mình à ba ở, ở có người anh ở chứ mà ba được lúc mới có đến sừng sừng bỏ trong nhà thôi nhưng mà ba mới chuyển thẳng bằng cái chỗ nha một bến đỏ mà nhà nữa phạt lở rồi thương nứt rồi ba cho một cây là lên trên ba ấy ạ à. hiện tại thì đấy là xong mấy thanh mì ấy xong sáu thanh mì xong sáu à thì lực lượng ờ, chức năng đang có mặt để ờ, đưa người dân lên lên ờ, cano để đi vào vị trí an toàn đây ạ em trực tiếp chỉ đạo đấy là đồng chí lấy đình khánh phó chủ tịch ủy ban nhân huyện à, được máy quá có có có được đâu con rồi rồi ok đừng đâu đâu thanh án đuổi bá ơi nó cứu được một người con hái người rất tìm được đầu cổ nhau con cói đó đỡ bầu bạn từ từ và cẩn thận đâu hạt người nhá đâu đây từ từ đi ơi đồng chí ờ, Tân Võ Việt trí trưởng của Thư Huyền và anh em lực sư của anh cho cái máy của anh lên em lại chụp có ở đó mấy năm cho ba nghe pháo không không không ơi em phải nhanh nghe pháo dạ dạ đây cho thì thuyền tàu cho đương nhiên là cỏ hai ông ba rất là khó khăn để tiếp cận cái vùng ờ, gọi là rộn lũ của thanh mỹ cái này là trượt ba bốn bốn xô rồi đó ba có vợ thằng đi vào thôi bạn mặc này cho em đó mặc thôi đấy là là sụn thám chứ là lý không mặc mặc mặc vào mặc vào bà coi mặc vào mặc vào mặc mặc vào mặc vào Thôi, đi bộ nhà anh. Có nấu thanh. Bữa nhà ông Thành á. Ờ. Quảng đi chứ, bữa nhà anh. Hả? Bữa ông thánh, ờ, nó tổng thanh nó cộng đang lụ thì con chạy máu cả rồi chứ phố mà rồi đó nó ông ta nó cống ông đỉnh đấy Hiện tại thì lực lượng chủ ờ, chức năng chủ hồ cứu nạn ờ, do đồng chí ờ, Lê Đình Thánh, phó chủ tịch ủy ban nhân huyện và đồng chí Trần Võ Việt là chỉ huy trưởng của trường huyện và lực lượng quân sự công an đang cố gắng tiếp cận ở cái địa bàn rộn lũ của Thanh Mỹ. Hiện tại thì đang có mặt ở tại địa điểm xóm sáu Thanh Mỹ, một trong những điểm là ngập rất là sâu hiện tại thì đang sơ tán một gia đình có hai ông ba để lên thuyền hiện tại thì những ai đã ở địa bàn thanh mì ờ, địa bàn thanh mì nhá hiện tại lực lượng chức năng đang có mặt ở tại thanh mì nhá thanh mì những ờ, ai có người nhà hoặc đang cần sự hỗ trợ lực lượng chức năng mà thương cano có thể vào được thì uh, hãy thông báo cho chúng tôi chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận nhanh nhất nhà mô nhà mô nó cây đó đi Ông Bảo ơi Ờ, thả cái xuống đi xuống đi Thả xuống xuống đi anh em ờ, Thả mặc vào kiểm đá kìa Vào kiểm đá này Hiện tại ấy ở Thanh Bì Mà gần khu vực xóm 6 Mà cần ờ, lực lượng chức năng có mặt để cứu Chờ thì ờ, liên hệ trực tiếp với chúng tôi Tôi sẽ cố gắng đi làm thế nào đó là đi tiếp cận được sớm nhất mặc dù địa ờ, hình và để vào rất là khó khăn nước đang rất là to bỏ pháo bỏ pháo đang còn một số hộ dân đang ở phía sau đúng đường là đúng ra rộng không cái bọc nó có Alo. Đây Thảo ơi. Hiện tại thì uh, lực lượng chức năng uh, cứu hộ à, cứu nạn dạ, chúng tôi đang dạ, ở dạ. địa điểm mà hiện tại đang có mặt tại xóm 6 Thanh Mỹ nhá. Mọi người của chúng ta là có người nhà ái mà hiện tại đang ở khu vực gần xóm 6 mà cần đi trực tiếp lên đây và chúng tôi bây giờ đây có thể có số điện thoại là không 09 74705 Tôi nhắc lại một lần nữa số điện thoại mà bây giờ những ai đang ở khu vực Thanh Mỹ gần sông sáu mà cần liên hệ với lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn thì trực tiếp qua chúng tôi qua số điện thoại là 0978 974 705 hoặc 0359 151 168. Nói không nói anh là bố nó bảo bánh bảo có hay không nó kêu là đừng để <laughs> thắng đâu là nó sợ tụi bạn rồi bạn ấu bà không ra đó tự gọi là đi đâu đi mọi người có người nhà anh em bạn bè người thân và của mình thì đáng liên lạc được qua điện thoại hoặc là liên lạc bằng một cách nào đó thì bây giờ ờ, cần lực lượng chức năng chúng tôi hiện tại đang ở xóm địa điểm địa bàn ở đây được đang ngập rất là sâu cần liên hệ với lực lượng chức năng chúng tôi thì liên hệ qua số điện thoại hai số sau một là 0978 974 705 hoặc là 0359 151 168 kiểm tra năm đây cứ đâm đô lắm khi tôi đo như đang thường lắm á đang đang tám đang tạm gì vào thấy không bên tài đang di chuyển đang có một ờ, hình ảnh một chú bo đang được người nhà là sơ tản lên tầng hai của ngôi nhà mà nước đang ngập được uh, hơn nửa tầng thứ nhất rồi rồi hiện tại đang ở xóm 6 à, à, Thanh Mỹ nhá Xóm 5 Thanh Mỹ thì sẽ cố gắng tiếp cận ngay sau đây để bây giờ cố gắng để tiếp cận một số hộ dân đã bị ngập đấy nữa Rồi sóng mày di chuyển các sóng còn lại Không án bố tháng thùng như cái gọi bạch mà đấy đấy chưa ăn đoạn đầu ống nữa rồi thôi cái nhưng nhưng đi ra về thì là không thì dễ thì tôi có nợ chứ mà giá mà chạy được rồi rồi trên nấu khỏi nó luôn không nó luôn được hoàng bạc nó ra con chó lớn đâu nó ta không lâu cũng được chạy được ai ai muốn là nó to nó hờ đấy là giá nó mẹ nó ngã tới nửa đây ngập vào nhà từ lúc mấy giờ bạc. ngập vào dây đó sáu giờ năm giờ nó báo nó chạy qua mổ tôi nào kịp sáu giờ chưa quá à. sáu giờ chưa quá đi chạy không kịp khỉ sáu một chục nó đập cái đường này bây giờ mình vô đây nó được khoảng uh, tạo nên con dẫn đống đúng khoảng trăm rưỡi mẹ thôi dẫn cũng đống không cái không đôi đấy mà chắc dĩ tạ này rồi mà nam một tầng nhưng mà hai tầng đấy mình nhà hai tầng ở đấy chứ nó hoạt số tạ thôi con đừng đừng để đấy là vong lên số nắm à đấy là xóm năm châu ba hà nó Chứ nó đi đường mỏ xóm năm thì đi đường mỏ theo đường đi mới đi nó theo đường gia đình thì mới đi nó theo cái chữ đâu đi ngược xóm năm nó châu ba hà nó dạ dạ nên được vẫn xấu chứ bác Được vẫn xấu chứ xấu dư dư đi nó thì theo cái tông lên mới đi nó theo cái đền đến đây mới đi đi vòng rồi bắt đâu là bể anh lại dây dây điện dây điện dây điện bể tay tay tay tây tại này đi vô trong cái đồ đâu ấy để bao đầu khoảng được hai trăm con hai trăm bể đó thật em mới kéo kéo ông bảo ơi con này đi rồi đi rồi có một cái xuông đấy mà xin vẫn chưa bảo ơi mày lại bên đây đi mày lại bên đây đi ờ mố anh em còn con ngoan không đúng một hả con huyền con cuống à nhà nó có con ngoan là tuyên tuyên đi thôi đó chạy đâu có mọi người rất là khó khăn để có thể tiếp cận được họ mà sáng mà tôi mở cái cửa nó họ léo qua cái nóc nhà đây rồi sáng đó là chụp qua cái cửa nó lên tàu nó nó nó được thì có lẽ họ đi thôi đi treo ngược giống chứ nay ờ, mình rất mũ rồi đó khi gần trên mới qua đấy ờ, từ câu từ nó nước bố một cái nó hết lỗ hết mũ từ nó bự ngầu ngầu mẹ em ơi hỏi ba đi mua trung rồi ba đi ngày cọ đấy cái cọ đấy để ông đi ra nhưng mà bây giờ vào đón cái ba đấy đúng không đâu được có cái ba chứ có ông ông đi đi nhà họ từ đây À, mọi người à, bây giờ thì đoàn công tác lực lượng à, cứu hộ kỳ nạn đang có mặt tại địa điểm một xóm sáu thanh mỹ nhá mới à, sơ tán được mỗi giây một hồ có hai ông ba và bây giờ đang cố gắng tiếp cận vào những khu vực khó khăn hơn trời vẫn đang mưa

Ông ơi. Ông vịt lại đây. Nâng vịt lại đây. Nâng lên nữa. Rồi rồi rồi rồi rồi rồi. Rồi rồi. Đi thẳng ấy, thẳng ấy rồi, thẳng ấy. Đi thẳng ấy, đau hơn, đi đầu nó lên, nó lên đâu. à. hiện tại chúng tôi đang có mặt tại địa điểm là xóm 6 của xã Thanh Mỹ nhá đang cố gắng để tiếp cận với những cái vùng nào là ờ, nó súng yếu nhất cũng rất là khó để cho thể uh, ờ, ngôi nhà này là rất là cao nhưng mà nước nó ngập lên đến này này rồi trong hẳn đi có ra phá nó con cái tay mặt luôn đấy đó nhà một trọng trọng được anh đang trỗi lên được tỏ đi mà dạ yeah. để có thể tiếp cận được vào ờ, những hồ gia đình dân đang ờ, để ờ, chúng tôi phải buộc phải sơ tán hình ảnh rất là bởi vì trời đang mưa hình ảnh là có thể là không rõ được này đang có mặt trực tiếp chỉ đạo đấy là đồng chí à, Lê Đình Thanh, phó chủ tịch ủy ban nhân huyện và đồng chí Trần Võ Việt, chỉ huy trưởng ban quân sự huyện. Cửa đang rất là to. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại địa điểm xóm 6 của xã Thanh Mỹ nhé. Quá to quá nó khó ờ. lắm khó có thể để mà phát hình ảnh cho nó rõ có hai số điện thoại bây giờ thì mọi người có thể liên lạc để à, cứu hộ ở chỗ địa điểm là Thanh Mỹ nha mọi người đó là 0978 974705 và 0359 151 168

giờ bên nào lui lại nhau rồi anh ơi rất là khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để à, tiếp cận những cái địa điểm mà người dân cần hỗ trợ hiện tại thì bây giờ sẽ tiếp tục đi vào những cái nhà dân đang à, cần phải ứng cứu ở địa điểm ở xóm sáu xã Thanh Mỹ nước chảy rất là diệt cano cũng rất là khó để di chuyển ở trong này mình Mấy người gọi vào số điện thoại là 0978 974 Hoặc là 0359 151 nhá vì hiện tại uh, lực lượng chức năng đang có mặt tại xóm 6 xã Thanh Minh. Chồng phía tay tới trả đi. Chồng xuống trả bên nó bơ tương rồi đi được không? Lùi lại, lùi lại đi. cái cống ấy lưu ca đi rồi lú lại lú lại rồi lú lại rồi rồi chồng sang trái đây có mù sang trái có mù sang trái đây chứ lại đổ bao tương đó rồi mù sang trái đây đi thẳng từ đến đây là đường đường đi đông được nó chảy rất là xiết rất là khó để cho cano di chuyển tống đi địa hình nó chật hẹp như thế này rồi cháu cháu mù có thả đó không kịp, không kịp rồi đây Lại nước chảy lên tỉa mày Nước chảy Không biết sao mà chẳng ra mà chồng chứ Tôi chồng tôi là đang mau đẻ nó bây giờ là ngập hơn nửa nhà rồi đấy mọi người dân đáng chờ để ờ, được ờ, nở chuyển di chuyển đấy rất là khó khăn đây là địa bàn của xóm ờ, xóm sáu thanh mỹ nha mọi người đừng đừng đâu dưới ơi đừng xổn đi được đâu từ từ từ từ chồng á chồng á đây vô đây hai ba lên đây chứ à ông ba lên đây chứ tao nó mày người dưới ơi nói chồng luôn ra đây đừng nói cho tí nó đừng đi nữa đâu rồi tới đâu mọi người đi lôi ra đấy câu chay trăm Từ ngày một Lược thân lại cũng đẩy lên xuống đấy Mà mình cho mạnh lên chỗ ờ, nhánh này Ở tế đường chẳng kiểu như Đấy nhá Nhà văn hóa của xóm 6 ờ, Thanh Bì đấy Nó ngập gần đến nóc nhà văn hóa rồi hiện tại thì đoàn đang sơ tán những cái gia đình vừa rồi đang cho ngập à, rất là xấu để vào cái địa bàn an toàn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 chứ mình mấy người đó đấy là chứ đi hay là rắn đây biệt mấy người là chứ rắn đâu biệt thì ở đó thì cũng cáo rồi nhưng mà cứ đi mố được biệt quậy đâu rồi chạy cứ chạy trong kìa chồng nó quậy đâu không thằng đi hả thằng chồng nó quậy đâu rồi có cần giúp đỡ chứ không

Hiện tại đang ở xóm 6 Thanh Mi nhá Đấy. để lâu an toàn thôi chứ bố làm gì nữa Anh về đây Anh về Anh về đây nó để an toàn lâu an toàn thôi thì muốn làm gì nữa Vì có vòng lấy số 5 mới tránh Số 5 32 chứ ừ. Ờ. Được, được đi theo cái đường đi đi cái này được bây giờ là hiện tại hiện tại lên xuống đây đang đi cứu những người nào đang ở ngập nước để cái chỗ an toàn là lên ba hai hả họ lên người lên ba hai à không lên ba hai này đang thực hiện công tác cứu hộ cứu hàng nhà nó bị mất kẹt mà ngập ngập ngập ngập Cái chờ, cái này có bao chờ đâu Đặng cái này Lên lên lên Lên lên Chồng có đi này cho họ lên Được ông Pháo cho họ kìa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 anh cứ nói vào gò vào bụng đăng thành công nó nó hiền lại này alo dừng lâu đi đợi á ai đi viện đây à? em em em ờ, ờ, thân nhân là tài xỉu à đang sáu nó sáu nó giống tám bao được anh nhở đang sáu nó có tám bao được. 6 nó cũng thể vào được. 6 nó cũng thể vào được vì đường mà cũng được cũng phải đảm bảo mình va được không cái cậu mấy cái nhà đấy họ đi vòng ngay ra đây ra, ra đây cũng được rồi có lẽ họ bị khổ lắm ra cái góc này anh ơi được đấy đủ đấy này phải đây mấy người đâu mấy người đâu cái giá này có nói lắm bây giờ tá đừng có chạy trên vịt mà bây giờ có trống một tí cho là hắn ăn oan trên chân vịt tôi tưởng nghĩ là có mấy cái người nó vẩy vẩy giống như là nó như tí nó mà hái nữa hả à? không mà bắn đầu hái nó mấy à? cái này nó à mấy thằng đồ mà thằng ờ, lấy phạt ờ, phạt nó nó quay lại đó ơi họ có thể lui được đúng không năng ừ, nghĩ là dơ cá đâu quan trọng là quan trọng là cố là cái nó đấy có một cái nhà ở dưới có lẽ không không không con đâu cái nhà có cái ờ, hồi chuyển ba đó cái hội quán nè, anh trông trông ngược này quân anh chồng quay đâu rồi rồi trụ đó là trung trung trụ lại chứ không có án nó liên lạc không được đã được không ai ai chồng đẹp ấy hiện tại trời vẫn đang là mưa rất là to à, hồng ăn đi mà có tân lén không ngay chuồng không xuống à, mực ừ, cái đứng á một con cái đây rồi bắt đầu máy bây giờ sẽ cố gắng à, tiếp tục đi à, tiếp cận những cái gia đình đang bị cô lập ở những đợt lũ mọi người thấy này những cái nhà này thì nó ngập nửa nhà này đây được chảy rất là diện cái nhà này ngập gần hết rồi này cái cổng cái cổng cổng cổng cổng bật bật tương anh bật tương bật tương bật tương nhà này bờ rào nhà này ngập gần hết luôn này bờ rào được chạy này anh phải trả lên nó nó quả này trả lên nó nó quả ở ờ, ờ, đó thì có thầy là leo lên núi được lậu cáo đấy rồi bây giờ đang ở trong sáu đang cố gắng lên không biết đường có đi được hay không cano có lên được không mới nhầm ơi Thực cơn chúng chúng quay mình được bấy cả rồi à? à Ờ, có tí thì lấy nhà anh đang cố gắng lấy nỗi nhà thằng ba hai luôn hả? Ở ờ, bởi vì như đang ở dưới trong 6 đang cố gắng lấy lên. Nha. Ờ. Bây giờ đoàn đang cố gắng để di chuyển lên ờ, địa bàn của

mình là bên đường à. không không rung ngược chưa đi được anh ạ à. chỉ có đi đường non thôi con rung ngược chưa đi được cần nhưng mà anh muốn chỉ cần điểm nào tức là thương chiếu điểm này lên thì đánh chung rồi bây giờ mà muốn muốn lấy nào xôm nắm sau nắm ba hai đi được mua được em bây giờ muốn lấy sau nắm ba hai đi được mua được anh quỷ thằng anh đi ngược mà chỉ có đến tiếp cận hành lắm thôi vậy con nó tạt trong rồi nè dù dưới chuồng mở rồi nhanh đi anh đi qua alo em đây em cho cái đồng cái chuồng anh chỉ đi qua cái bầu một trên đấy lên đường con thôi mình đã chạy với bạn đến nó khó được lên cái nó lắm ở chỗ hành lắm hạt mì cho con tự thanh mì cho ba về lâu con phải đi đến sống hết còn đừng bố lên là cái này anh trúng ờ, chủ tịch tỉnh đứng ngoài đấy. Đứa sau đi đi đi đi bên cái gì? Dạ. Bây giờ dừng nó đi. Ê, xuống họ đi không? Có phải đi phố này không Gà gà gà bắt Hiện nay thì dí tấn thì là cái cái cái, cái cứu ờ, trợ thì em đang chỉ khuyên đấy các bạn an toàn ở khu vực Mì nhưng mà mới đây nhất thì là có một cái vụ đuổi nước ở Thanh An đấy thì là cứu ờ, được một người còn ba người đấy một người còn hai người hiện nay đang mất tích có đi được không to đi nó đi thoải mái có rông lắm không đừng chỉnh ở đây này đừng qua ở đây đi đi con con con con này bây giờ sẽ đi con lên được cắm đi nước cạn à nước nước nước biển nước nước lấy nó kia kia không Ghé tải đi theo cái đường rồi anh ấy

Ờ, hiện tại thì còn một số người đang nhận tín nhưng mà mạng bây giờ thì chưa đọc được có gì mọi người gọi cho số điện thoại 0978 974 705 0359 151 168 bây giờ đang cố gắng để có thể tiếp cận được cái ờ, địa điểm của xóm nắm tức là 32 của Thanh Mỹ không biết có vào được hay không rất là khó có thể di chuyển vào mánh móng bồn bê là biển được. cái cái này lại sóng thì trả lại đang nhất nẹp bơ đường bây giờ sạch bơ đường mà bơ nẹp dạ chúng tôi coi nhá dạ chúng tôi coi nhá dạ rồi thằng bà đây dạ. đi đường đâu rồi anh ạ nếu cái hang này thì để nghe em là để sắp xếp để mà nếu mà để chờ cho ba con là nóng ờ, ờ, dạ, ờ, thôi đi đi cống ơi đi ra nấu dạ, đây nổi vào đây nhá rồi ra đi đi ra đi ra nấu đi đang đưa mấy nổi đang ở đây nổi Đấy anh ơi, đừng công hả cái sao đó. cho nó. Bán ba cho anh đừng em đấy. Không ơi, ơi sao đây? Đây đây đi đây đi đây. Ăn chó ông chọc đấy à? Dạ vâng. Lầu đi. Chọc đây, chọc đây. Rồi, phải alo để rồi à rồi rồi ok bây giờ đang cố gắng để tiếp cận địa bàn xóm nắm thanh mỹ nha mọi người rất là khó trời thì mưa cái sổ ờ, điện thoại có hai sổ trên đi mọi ai mọi người hiện tại đang ở khu vực xóm năm hoặc là xóm sáu thanh mỹ cân thì phải liên lạc qua đó nhé đây hiện tại ờ, lực lượng chúng tôi đang có ờ, hai chuông đang có hai cái chuông đang chỉ đạo trực tiếp ở đây đồng chí Lê Đình Thanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và đồng chí Trần Võ Việt Chủ huy trưởng ban chỉ huy trừ huyện lực lượng quân sự và công an huyện Thanh Trương và huyện đội Thanh Trương đang có mặt tại ờ, địa điểm là của Thanh Thank bây giờ trước tiên thì đoàn đang ưu tiên để cứu ờ, những cái gia đình nào đang bị ngập mà đang bị cố lập ở dưới nước để di chuyển những người đói về khu vực an toàn đây hiện tại đang có một cano nữa nhá Ông ông mà máu mất điện thoại tao có bóng được rồi.

anh hiền ơi có đưa mới tiệm cần được không nó sao nó là bao được không bao được không đấy cái ní mấy huyện trà làm nước một mấy huyện trà này đấy nặng ờ, quá rồi đương đường quá đường đường nóng quá nóng đột nóng này đâu nóng này đây luôn xong rồi nó nhiều người làm đấy có ba hà ba người chứ muốn đi với ẹp người ta đi chứ Bán người đâu là nó Thằng bố Anh ông một tay Dương một không Vui hơn nào đâu Alo Alo, đây đây Mày, mày nha, nó muốn về rồi, còn nó nặng lắm Ờ bây giờ hiện tại là chưa chuyển được bởi vì bây giờ thực ưu tiên là bây giờ đang cứu người đã ừ. ừ, cái đó thì trước tiên thì sẽ cố gắng có tí đi gì lên làm chứ bây giờ ca nổ bị xuyên vẫn chưa mà số nơi mà chưa vào được phải ưu tiên để di chuyển những cái người đang ở cái vùng cố lập trước rồi đó để an toàn trước đó ừ. ừ. Ừ. Ừ. Ừ. có chi thì anh đang phát trực tiếp với chỗ facebook của đăng thành công em vào đâu có thể xem đăng thành công á không dấu đúng nha Ờ, pháo cỏ đó mặc vào đi đi đơn mà đi mà đi đi chứ nhìn đi vào ra ngoài được chứ bắt ra đứa tay nhỏ nó đâu nữa dạ. dạ. đâu là lấy nó cháu mắc có pháo không phải đâu là thì mà có pháo hết thì ông có bố là lấy nó lấy người được không dạ được dạ. mắc vào đi còn cái nhỏ lấy nó quýnh cho mắc ô mắc pháo dạ. đi hai người là lên được chở lên hai người được không hai cái thằng muốn lấy một lấy luôn chở chở ba can đi không cái thằng ờ, cho mình về vậy alo đấy rồi nói đi Đấy. Ờ, dư không dư hiện tại đặng em nghe em rồi còn mỗi bà hai không? Được không? biết rồi chứ mà để tiền nên lại căn đồ mà vào được thì nữa nhá chờ cho vào được ờ, ừ. ừ. có lẽ lấy được cái chứ ờ có chỉ thì mình bởi vì bây giờ đang muốn vào đã mà chưa vào được nha yeah. Ờ, dạ, ừ.

có chung bé mà đó trường không? Có phải sao trường anh đấy? Hả? Đi đâu? chị chị chị